nào này non gần bà nó cô cả phổi đi cả đuôi hả bồm hả đi đà có đằng à cái là bom bút luôn hả có đằng hả có đằng cái là cái này hả năng bồi có đằng đó cái này không ạ wali ihnu wali ihnu kubum ta non Hai anh em ơi, được đi đó. Được làm bạn nè. Oh, je vous aimerai.